với chút ký ức trong tâm hồn tìm về ngày xưa đó trong tim ta năm phút bối rối nghiêng theo lời nhà bâng khuâng trong đêm nghĩ tới bầu trời thời ấu thơ là thiên đường tôi đã tìm thấy Xung quanh mọi thứ vẫn còn đây, vẫn đẹp đẹp như vậy Mọi người đang bên tôi trên tay, tôi khóc rồi ngủ say Nhớ những khi lang thang trên con đường tôi lớn Nhớ bao đêm dòng chơi quên luôn cả thời gian Bị thất lạc trong trái tim mạo dần theo những thói quen và càng lớn những giọt nước mắt cứ thế cứ dần khô tình yêu và cuộc sống nụ cười còn dang dở tất cả những kim cương ngọc trai cuộn trong bụi đâu ai thấy có bao nhiêu mùa đến mùa đi người đến rồi người đi người đi đi ngang qua tôi mang thanh xuân của tôi đi mất thời gian cứ chưa bao ước mơ của một thằng bé ngày nào sách cặp đến trường bao giấc mơ bục dạ bao câu cơ bạn bè chẳng sách vợ cha mẹ vẫn còn khô Bạn bè bây giờ nó đều lắm Cha mẹ cũng già đi nhiều lắm Tình yêu cũng đâu còn trong trắng Đồng tiền đâu còn để mua miếng ăn Người ta dùng tiền mua mua hết cả vạn lòng